tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lý thuyết. Phần số 1 là vector pháp tuyến và phương trình tổng quát của đường thẳng. À, thì chúng ta chú ý như sau. Người ta cho một đường thẳng là đường thẳng delta. À, đây là đường thẳng delta. À, cho một đường thẳng delta. Một cái vector n có giá vuông góc với delta. Đây là vector n n có tọa độ là a nhỏ b nhỏ Đấy. có giá của n vuông góc với delta thì khi đó vectơ n này được gọi là là vectơ pháp tuyến của đường thẳng delta Đấy, chúng ta chú ý đến định nghĩa về vectơ pháp tuyến của đường thẳng nhé đường delta có vectơ n vectơ n là chủ yếu là n khác không nhé gọi là vectơ pháp tuyến người ta làm vectơ pháp tuyến đây của delta nếu giá của n vuông góc với nền tảng cô chú ý hôm trước chúng ta đã biết về phương trình tham số phương trình chính tắc của đường thẳng thì nó có một vectơ là vectơ chỉ phương là vectơ có giá song song hoặc trùng với lại đường thẳng delta. thì hôm nay chúng ta có một cái phần mới đó là vectơ pháp tuyến vectơ pháp tuyến là vectơ có giá vuông góc với đường thẳng delta nhá nhận xét này nếu n là vectơ pháp tuyến của delta thì vectơ kn với k khác không cũng là vectơ pháp tuyến của đường delta Ờ, vì KN và N là hai vectơ cùng phương với nhau nên ờ, N là vectơ pháp tuyến thì đương nhiên KN cũng là vectơ pháp tuyến nhá à, chúng ta cần chú ý này à, sang cái mục tiếp theo đó là à, phương trình tổng quát của đường thẳng cái này vô cùng quan trọng để chúng ta giải quyết rất rất nhiều bài tập liên quan đến từ cái bài học này đến toàn bộ cái hết cái chương và còn liên quan đến kiến thức về sau nữa thì chúng ta rất chú ý cái phần này là phương trình tổng quát của đường thẳng nhá thì bên người cho đường thẳng delta này có một điểm M 0 điểm M0 này. Điểm M0 thuộc delta, M0 có tọa độ là x0 y0. Đấy, điểm M có tọa độ x0, M0 nhé gọi là M0. Đây. Ta viết hẳn M0 luôn đây. Đấy, điểm M0 có tọa độ là x0 y0 và vector pháp tuyến của đường delta là vector n có tọa độ là AB. Thì khi đó bất cứ một điểm M điểm M này có tọa độ lợi y điểm M có tọa độ lợi y là điểm thuộc delta Đấy, thì chúng ta sẽ lập phương trình đường thẳng delta như sau à, các bạn thấy này ta sẽ có vector M 0 M nhé vector này thì bằng gì x trừ x 0 chấm phải y trừ đi y 0 đúng nào Đấy, vector m mà không m không thuộc delta rồi nhé